Hey, xin chào bạn đã quay lại với video tiếp theo của mình nha Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn đó chính là trứng cút kem me nha bạn Thì à, bữa nay trời thật sự gắt nắng luôn Tại bữa hỏi mình thấy Tuấn nó nói là thèm trứng cút kem me các bạn Lại nhà mình hỏi ok Thì giờ tôi sẽ làm trứng cút kem me để tôi với Tuấn sẽ review và đánh giá coi là Làm ở nhà coi nó có ngon hơn là ngoài tiệm không nhé. Ok Ok, tôi có một điều nói với bạn là bữa nay thật sự là rất là nắng các bạn ơi Ở ngoài trời là gần 50 để tính này chắc là nắng luôn tôi không biết bao nhiêu độ luôn á, nè cho mấy bạn coi tôi đang ở nhà tướng bạn ơi để tay vào cái là cháy tay luôn á thật sự là ra đường là muốn chết luôn ok bạn thì giờ mình sẽ bỏ trứng cút vô luôn bạn ơi ok bạn giờ mình sẽ cho me vô chén nha để tiến hành mời ghen me đấy 有。 giờ tụi mình bắt bếp lên này nha giờ tụi mình sẽ bắt đầu chế me vô nước cốt me các bạn sau khi mình lột me mình sẽ kế nước cốt vô ok bạn thì giờ tụi mình sẽ để cho nó sạch lại bạn ơi ừ. gì tấn mới gì tấn nói gì gan me là mấy bạn tính mới nói là gan me là để nguyên cái trứng cút này vô là gan là để vỏ luôn ra được rồi rồi chị chị chị làm cho nó chuột trứng gan me để vỏ để cho ông tính review nha rồi ok bạn hồi bạn sẽ được coi là tính review món ăn gan me ok và đây tất cả là các nguyên liệu các bạn ơi đây là me ớt tỏi và có trứng cút lộn ok giờ tụi mình sẽ bắt đầu tiến ta tiến hành bắt tay vào làm ok bạn giờ tụi mình sẽ chế dầu lên bắt đầu làm nha các bạn đó sau đó chúng ta sẽ cho một ít tỏi và ớt vô để mà có chút gia vị nha Đấy. Uhm. thơm rồi đó từ đây bắt đầu có thơm mùi tỏi rồi đó đó chúng ta sẽ để ra phần nước cốt me để sau để chung với trứng cút nha các bạn ok giờ chúng ta sẽ chế thêm nước này nữa đó, đó. Đó, sau chúng ta sẽ cho trứng cút vô nha bạn đó. Rồi chúng ta cứ việc à, đảo đều gen me thôi này đó chúng ta gọi là gen me trứng cút gen me đó bạn thì chúng là chúng ta sẽ cho thêm tí ớt vô đây rồi cho nó có vị cay cay ừ. Stage is reporting ready for launch. các bạn thì đây chính là dĩa chiến cút của mình các bạn ê ê trời nói dùng rất phá này nè zoom lại cho bạn coi tứ đây đó tướng là camera mình đây rồi xóa hử cho mình đây thấy không chiến cút nè có rau găm nè à đậu phộng nè ớt nè chiến cút rồi giờ thì mình sẽ à, thưởng thức và cho bạn xem thử coi biết cái mùi vị ra sao bạn lần đầu tiên tự làm tại nhà luôn ok sẽ lấy một trứng này để thêm miếng ớt lên các bạn ơi tôi ăn thích ớt lắm thêm một ít đậu phộng nữa ừ à, thêm cho găm bên đây đẩy thêm cho găm bên đây ra này đó thêm cho găm lên đây đó. những cái sốt vô rồi mời các bạn nha Ừ, ngon nha ừ, trời đứa ăn cái nó cho thịt cảm vậy rồi mua vậy đứa ăn xong hết nó có vị chua của me à? ừ, chắc chắn là phải có rồi này có ớt ừ, cũng có cay cay chứ cay cay bạn ăn chung với rau găm là tuyệt vời luôn nó không có bị ngán các bạn ơi món này à, ăn là nó không có bị ngán nha bạn rồi giờ tôi ăn phải bỏ đầu hồng lên lấy ừ, cái muỗng của bích cho tướng thôi đeo hũ lên miếng ớt nữa ăn cái này các bạn ăn càng nhiều trăm găm là càng ngon luôn cái này không cần chấm gì nữa tại vì đó nó cũng me ra hoài về quyện vô cái à, trong cái trứng cút này cho nên chúng ta không cần thêm chấm gì nữa mà để tôi ăn xong cái này tôi cho camera man ăn mới được không thì ăn camera man đó đúng rồi Bây giờ tới Mr. Tuấn review nha các bạn Rồi ăn đi rồi cho bạn cảm nghĩ của mình ra sao Rồi để tôi múc qua ớt ừ. Để vô luôn Để hết vô Cảm nhận cảm nhận ra sao Đầu tiên là nó dễ ăn lắm nó ngon ăn vừa vô thấy vừa miệng mình là quá ngon ừ. không cần chấm gì đâu không ừ. ừ không cần chấm thêm gì đâu thì cũng thêm à, trong đây có ớt nè muối tiêu rau gầm ăn này không thấy ngán nữa ừ. nhưng mà có lẽ là các bạn mình nghĩ là cái món này mấy bạn nên ăn chơi thôi chứ đừng nên ăn non nha vì cái này là trứng cút lộn mà biết không nó có đậu họng ừ. nó thơm ờ à, có đậu họng nó thơm nó bớt ngán hơn mình nó có rau gầm nữa ừ, trời nhìn tính ăn thèm quá để mình ăn miếng đây nét chưa để mình lấy nét rồi à. ừ. để miếng ớt kia vô cài cài uống để miếng rau găm lên giùm mày để miếng rau găm lên giùm mày thôi nó ăn này phải có rau găm mới ngon các bạn ơi ừ. lấy miếng nước mắm này đó nè miếng ớt nè ăn nha họ chan miếng ớt không quất quất quá ngon món này phải gọi là tuyệt vời á món này ăn à, không ngán ừ, đúng rồi ăn không ngán ăn là liền miệng luôn nó vừa miệng mình đó. ừ. À giờ bước vào găm bỏ vậy hết đi tính Trộn lên hả? Ừ bỏ găm trộn vô luôn khỏi khỏi ăn giờ bứt giờ tụi mình sẽ bứt keo găm bỏ đây trộn ăn luôn các bạn ơi khỏi mất công ăn mỗi lần là phải bỏ keo găm ừ. trộn lên cho súp me trộn với keo găm luôn rồi như rồi à, như ăn ăn Kiếm là có ớt này. Ừ ừ, cái lát này bỏ này ừ, ừ, ừ, ừ. mời bạn nha hấp luộc luộc thôi món này cực kỳ ngon các bạn ơi đó là số 1 món này vừa ngon mà vừa rẻ nữa ok giờ mình ăn tiếp rồi ai Mr Tứng ra ngoài rồi giờ mình sẽ à, thay chiến tiếp Mr Tứng rồi uhm. Ừ. Thì ăn thật sự không bị ngán hả bạn Nó chua chua à Mà có lá gầm nó có một tí gì he he, ớt nó cay nó không bị ngán luôn thì ngắt là ngon rất là ngon luôn hết luôn mình có mà ngon thật sự rất là ngon ok cảm ơn các bạn đã xem cái clip này của mình và nếu các bạn có thích món à, trứng cút gan me này của tụi mình thì để đừng quên nó để lại cho tụi mình một like một subscribe một xe và đó chính là động lực để tụi mình có thể tạo ra được nhiều clip hơn đó có thể tạo ra được nhiều clip hay hơn đó các bạn hãy đừng quên là để lại một like cho mình nhé và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau